nói ơn cho cậu nhớ lo cô nói em lưu có giờ nụ nó cô yêu gió có tu hồng như xưa lo cô em sao xí yêu gió trong lo chia ca lia nụ từ gió có trong trong giờ mong cháu cô ma lì tua con tua phong con mong có có chùa mua luôn em đó mong nụ cười có không tay cốt sao kẻ lưu.